cơ sở ờ, Hùng Tuân à, tài xỉu hôm nay ờ, xin giới thiệu cho tất cả 500 anh em biết về cái sản phẩm được mang tên đó chính là à, mình giới thiệu sơ qua cho anh em biết về đồ à, bầu cua tài xỉu thứ nhất đó là máy cảm ứng báo rung máy này thì chỉ là đánh quân dính này cho anh em xong sau đó thì buộc cái máy này vào cổ tay và chẵn lẻ nó sẽ báo về quân này đó mình giới thiệu sơ qua đây là bộ máy báo quân dính này Đấy, đánh không tang tài xỉu và bầu cua bên cạnh máy báo quân dính thì chúng ta có hột uh, liệt xỉu và liệt tài đây đây là hột liệt xỉu mình thử một vài đường cơ bản cho anh em xem này giới thiệu cách làm là hột này là chúng tôi đã tác động hột này hoàn toàn không tăng tích đánh tỷ lệ 85% về 75% đến 80% về về đây là liệt gì nhỉ đây liệt xỉu nó anh thử này à, đánh xỉu đây đấy anh em chưa anh xỉu đấy đây là hột liệt xỉu nhá anh em nhá đánh theo tỷ lệ 10 quả ăn 75 ờ, đấy anh em nhìn chưa này đây gọi là liệt xỉu Đấy. tỷ lệ về xỉu rất nhiều anh em à, nào mà ở bến xe miền Đông thì à, liên hệ với Hùng Tuân số điện thoại là à, trên màn hình đó đây là liệt xỉu mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi đây là hột bay bên cạnh này hột bay à đây, đây là hột nghe nhé <clears throat> cái này là keo nghe keo nghe tài xỉu một uh, sản phẩm dùng cho các thầy thợ cao cấp bên cơ sở mình là toàn bán cao cấp để chúng nhau này khi cao nghe này khi cái keo nghe này chúng ta là chúng tôi đã tác động vào về một bề mặt khi anh em chơi chỉ việc bôi bôi keo nghe này thôi Đấy, thì ờ, cái mặt mặt được bôi keo nó sẽ êm hơn và thanh hơn Đấy, ví dụ như êm này đánh tài này à đánh xỉu quên xin lỗi anh em ngược thanh thì đánh tài êm đục đục là thấp đánh xỉu này trong đánh tài đục đánh xỉu đấy là do tùy anh em đánh xỉu này đánh tài này đấy nó ngược lại chết tôi hơi, hơi, hơi lộn ngược đấy có cái hai mặt hai mặt ngược nhau đấy do do tùy anh em bôi thôi lúc bôi mặt tài thì nó xỉu mà lúc bôi mặt xỉu ánh tài đây là keo nghe này <clears throat> đây là tôi mở đây là cái gì đây đây là nắp tài xỉu âm dương đây nắp tài xỉu âm dương <clears throat> đây đây đây nắp tài xỉu âm dương thì nghiêng luôn miệng nắp tài xỉu âm dương bây giờ tôi đánh thử cho anh em xem cái chén này xanh chín này e là tài n là xỉu e là tài n là xỉu có ký hiệu trên này đấy e và n đây e là tài n xỉu tôi bây giờ tôi lắc n tôi đánh xỉu này Đấy, anh em nhìn chưa đánh 10 quá anh làm 10 luôn sản phẩm bên mình rất chất lượng đánh xỉu bây giờ tôi chuyển sang tài đánh tài này xoay nắp này anh em này Đấy, đánh tài này Ôi tôi mở lật quân nhé anh vẫn vẫn là tài đấy anh em lắc hơi dốc đĩa vào đấy đấy là tài đấy. đây là nắp tài xỉu này bên cơ sở mình sản xuất rất nhiều à, mình là rất nhiều hạt anh em nào mà cần thiết đến những cái sản phẩm cao cấp như thế này thì cứ liên hệ trực tiếp <clears throat> và giới thiệu đến nữa tiền nắp soi xuyên qua cái nắp này thì có chữ LR là soi xuyên qua khi anh em dùng máy có thể soi xuyên qua nắp và nắp trở thành trong suốt tôi giới thiệu qua thôi không có thời gian giới thiệu nhiều đây là nắp camera đây là nắp camera nhé được gắn camera trong này và hiển thị hình ảnh Đó, sơ qua đây và tiếp tục nữa đây là đĩa khiển phải lồng đĩa vào đưa quân vào bấm khiển bấm khiển đó mọi thông tin chi tiết về cái à, tài xỉu bịp bầu cua bịp sóc đĩa bịp và tất cả liên quan đến đồ bịp trong sóc đĩa hay liên hệ với Hùng Tuân cảm ơn tất cả anh em